chào tất cả anh em nhé thì anh em nào mà đang à, đi lắc tài xỉu hay đi đánh tài xỉu mà anh em à, có lỡ bị thua tha rồi lỡ bị thua tha hoặc là anh em nào mà không có bộ hột mà anh em à, lắc theo ý muốn hay là những bộ hột mà tài xỉu mà anh em đi lắc tài xỉu mà anh em không có những cái chiến thắng ấy thì là anh em theo dõi cái video này anh em cảm thấy cái bộ hột này nó ưng với anh em hay là bộ hột này nó đáp ứng đủ với nhu cầu của anh em khi mà anh em đi lắc tài xỉu thì anh em cứ liên hệ với tôi qua số điện thoại trên màn hình cái video này tôi giới thiệu cho anh em cái à, bộ hột tài xỉu hoàn toàn không tang phần trăm không tăng bao tăng tích cho anh em luôn và cái bộ hột này khi mà anh em đi lắc nó sẽ có hiệu quả khi anh em đi lắc thì là nó sẽ giữ được tài giữ được xỉu Đấy, hoặc là anh em muốn lên tài xuống xỉu thì cái bộ hột này nó đi theo ý muốn của anh em tầm 7 đến 80 phần trăm như anh em đã biết thì anh em đi chơi tài xỉu rồi anh em à, đi lắc tài xỉu đi tay con hiện giờ người ta đánh rất là hay anh em đi lắc cái mà không có những cái bộ hột tài xỉu mà nó nó đi theo ý muốn của anh em hay là những bộ hột tài xỉu mà nó chạy khôn đường chạy của nó khôn thì đã anh em rất khó để anh em có thể giành chiến thắng đấy thì uh, ngày hôm nay tôi uh, giới thiệu cho anh em một cái bộ hột này có lẽ là cái bộ hột tài xỉu mà nó đáp ứng đủ nhu cầu cho anh em khi anh em đi sân chơi thứ nhất không tang thứ hai đi theo ý muốn của anh em và thứ ba nữa là cái bộ hột tài xỉu này nó hầu như nó phá vỡ được toàn thể toàn à, bộ những cái thế hột khó Đấy. nói chung là cái bộ hột bên tôi thì làm cho anh em để cung cấp cho anh em đi lắc tài xỉu thì nó phải đáp ứng đủ với những cái u cầu như thế để, cho anh em lắp nó có hiệu quả hơn thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em cái bộ hột tài xỉu 2020 ờ, này để xem là cái hiệu quả và cái cách đi của nó nó có nó có hoàn toàn đi ờ, theo ý muốn của anh em hay không nha Đấy, thì bộ hột này khi mà anh em chưa cần cách lắc của cái bộ hột tài xỉu 2020 này thì anh em lắc nó sẽ đi đều cho anh em là chén tài chén xỉu chén tài chén xỉu nhá thử cho anh em vừa xỉu đúng không giờ sẽ lên tài tài giờ tài sẽ xuống xỉu đó đúng không tài qua xỉu xỉu qua tài tài qua xỉu nó sẽ đi đều cho anh em như vậy đó tài đó, xuống xỉu nó rất là hiệu quả cho anh em nhé đấy, đấy là cái cái cái cái cách lắc mà anh em à, chỉ cần sử dụng cái cách lắc bình thường thôi thì cái bộ hột này nó đi cực kỳ đều và thứ hai nữa <laughs> là cái bộ hột này anh em có thể là lắc tài lắc xỉu theo ý muốn lắc tài lắc xỉu theo ý muốn ví dụ là anh em có thể là giữ được tài vài chén giữ được xỉu vài chén thì nói chung là được nhiều hay không là cũng do tay của anh em nữa tay của anh em thì à, người ta đã bảo rồi văn đôn võ luyện thì anh em phải luyện thì anh em mới lắc được hay Đấy, chứ không là tự nhiên ai sinh ra lắc được hay cả nha tất cả đều đều có luyện tập Đấy, luyện tập để mà ra Đấy, bây giờ tôi vào tôi sẽ lắc cho anh em Đấy, lắc cho anh em giữ cho anh em vài chén Đấy, để cho anh em thấy được cái bộ hột này nó hiệu quả như thế nào khi mà anh em sử dụng nó anh em đi lắc tài xỉu nhé giữ xỉu 126 này tiếp tục vẫn là giữ xỉu 7 80 phần trăm đứng trên xỉu 116 này 134 này 113 này ơi 135 này Đấy, trái này lên tài đấy thì uh, tôi cũng đã vừa thử cho anh em tầm uh, à, 5 chén 5 chén đứng xỉu thì nó đã nhảy tài thì cái cách lắc mà anh em giữ tài thì cũng như cái cách lắc giữ xỉu thôi đấy thì tôi không uh, cần phải giữ xỉu à, không cần phải giữ tài cho anh em nữa đấy thì cách giữ tài giữ xỉu nó đều như nhau cả đấy thì uh, anh em nào mà muốn sở hữu cái bộ hột này cùng với cái cách lắc của cái bộ hột tài xỉu 2020 này ấy, để cho anh em đi chơi tài xỉu nó có những cái phần trăm có những tỷ lệ thắng 7 đến 80 phần trăm cho anh em thì uh, ờ, bộ hột này nó phá vỡ được những cái thế hột tài xỉu khó Đấy, ví dụ như là những cái thế 556 này Đấy, những cái thế này thì uh, anh em phải uh, cho nó xuống xỉu Đấy, anh em phải cho xuống xỉu đấy thì cái bộ hột này anh em chỉ cần cái lắc bình thường hai hai bốn đúng không anh em nó rất là hiệu quả cho anh em đấy. thì uh, anh em nào mà muốn sở hữu thì anh em cứ liên hệ với tôi qua số điện thoại trên màn hình đấy, thì bên tôi còn cung cấp rất là nhiều những cái đồ chơi bầu cua tài xỉu game đánh bài sóc đĩa nói chung là tất cả những cái đồ chơi bịp mà